Wow Trời ơi bà chủ ơi bà chủ Bà chủ tính cho con thuê cái nhà này thiệt hả bà chủ Trời ơi, cái nhà nó to Nó đẹp y hệt như căn biệt thự như thế này nè Mà bà chủ cho thuê có một kim cương một tháng thôi Trời ơi, cái nhà này con tính ha Mà cũng phải 100 kim cương một tháng á Chứ một kim cương một tháng sao mà đủ bà chủ Trời ơi con không ngờ Con không ngờ bà chủ lại tốt bụng như vậy á Thấy con là sinh viên nghèo cho nên là quyết định cho con thuê giá rẻ đúng không Cảm ơn bà chủ nhiều nha Trời ơi, đẹp quá à Yes <laughs> yeah, Lu tao nói cái này nghe nè con ơi Dạ dạ vậy sao sao sao Công bà chủ nhìn con vừa nghèo vừa ngu mà còn vừa gì ta vừa đần nữa ủa, ủa gì vậy sao tự nhiên bà chủ chửi con tính ra là tính là con nhìn mặt con cũng sáng sủa đẹp trai mà cho nên bà chủ mới cho con thuê cái nhà này giá rẻ đúng không <laughs> con đúng là thật là thông minh bây giờ con tới đây tao nói cho nghe nè à, dạ. tới đây tới đây dạ, đó sao đây bà không chủ? phải là cái nhà mà con thuê mà cái nhà con thuê là nhà sau lưng con nè ten ten ten ten ten cái gì ủa cái nhà mà bà chủ cho con thuê của không phải là cái nhà bên này mà là cái nhà bên này hả bà chủ ôi trời ơi chứ sao một kim cương còn đòi hỏi gì nữa thằng kia trời ơi trời nhà Ủa? kia là một ngàn đô không không Ủa gì kỳ vậy Ủa bà chủ con tưởng bà chủ thấy con đẹp trai với lại là sáng sủa lễ phép bà chủ ăn thuê giá rẻ ai về đâu à, nhà à, nhà bên này không phải mà là nhà vậy? bên này á Ủa cái nhà Đúng gì rồi. đâu mà nhà gì đâu mà nhìn nó y hệt với cái chuồng heo vậy bà chủ thì sao con sống được bà chủ nghĩ sao vậy nhà này mà chuồng heo gì nhà này còn xấu hơn cái chuồng heo nữa Nói à. kỳ cục à, gì kỳ vậy <laughs> giờ làm sao bây giờ một là thuê chuồng heo ở hai là không có chuồng heo mà ở chọn đây ê, ê, trời ơi bạn ơi hồi nãy mình tưởng cái nhà mà mình được thuê là cái nhà ở bên kia nguyên cái căn biệt thự to đùng luôn ai về đâu mình chỉ được thuê cái nhà bé tí tẹo thua cái chuồng heo bên này nữa oh, nhưng mà nói chung mình có một kim cương thì thuê cái nhà rẻ đúng rồi mình cũng là sinh viên nghèo mà tiền đâu mà thuê nhà to dạ thôi được rồi con cảm ơn bà chủ nhiều thì coi như dạ. là cho con thuê cái nhà này nha bà chủ rồi ok thuê nha, tháng sau đóng nha Thôi tao đi dạ, đây dạ. Lừa được thằng ngu Ủa, Ủa sao mà bà chủ thì cứ kêu mình ngu hoài ta mà ngu đâu kỳ vậy ừ. Nói chung mà cái nhà này ừ, thôi cũng được Ai, Để vô xem ở nhà sao đây <coughs> Trời Cái gì đâu mà nhà khói không bụi không vậy trời ừ. Trời cái nhà này chắc chắn là lâu lắm rồi không có ai ở cho nên là nó mới bụi như thế này nè bạn ơi trời đúng thiệt mà cái nhà này mà ai mà thèm ở để vô xem coi trời cái gì mà rong riêu tùm lum la vậy trời ơi cái gì mà mạng nhà anh đóng tùm lum la vậy thôi nói chung là sinh viên nghèo mà không có đòi hỏi được các bạn ơi cái nhà thế này có ở được rồi thôi bây giờ mình sẽ để cái túi đây đi ok cái ba lô hero team mình mới vừa mua được ngoài shop hero nữa bạn ơi thôi để mình lấy cái giường ngủ với lại mấy cái đồ trong ở trong rương ra để mình gọi là dọn dẹp lại cái nhà này các bạn ơi chứ cái nhà này á nhìn nó bụi thế này á sống trong đây chắc là mình bị gọi là ung thư phổi luôn các bạn hết bụi riết mà gọi là bệnh luôn á ok thôi bây giờ mình phải phải đập nó ra thế này nè Ai, mấy bạn nhớ là phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nha các bạn thì chúng ta mới gọi là có sức khỏe được ok thôi để mình dọn dẹp đã ôi trời ơi gì đâu mà rong rêu quá trời vậy trời thôi nói chung là một kim cương à không có thể nào mà đòi hỏi được bà chủ cho mình thuê thế này là bà chủ cũng thương mình lắm rồi Hey, cũng sạch sẽ nè các bạn ơi Nói chung là cũng ok đó Bây giờ mình sẽ để cái giường của mình đây nè <laughs> Cái giường màu xanh mà mình yêu thích đây giường ngủ đã có lò nướng cũng đã có rương cũng đã có cái gì đây hình như là cái bộ áo giáp của ai ngày xưa người ta để lại nè ui thôi cứ để đây đi nói chung là cũng uh, rộng rãi thôi cũng ở vậy hết chắc cũng được rồi ok bây giờ mình sẽ đập cái ba lô của mình ra sao mình để trên đây đi để trên đây rồi uhm, uống miếng nước đã dọn cái nhà này xong rồi khát nước muốn chết luôn các bạn ơi <laughs> thôi đi ra ngoài chào hỏi hàng xóm một chút xíu coi ông biết gọi là mọi người xung quanh đây ờ ờ mình thấy mọi người xung quanh đây ai nhà cũng giàu cũng đẹp hết trơn có mỗi nhà mình là bèo nhèo bạn ơi không biết mọi người có khinh thường mình có ai thèm chơi với mình không nữa đây hơi lo quá hey nhưng mà tính ra cái căn biệt thự ở bên kia hồi nãy mình tưởng là nhà của mình á ừ, nhìn nó đẹp ghê luôn á nha không biết biệt thự là của ai mà đẹp dữ hả ta la, la, la, la, la, la, của ai kìa la, la. Ừ hôm nay đi chơi mệt quá à. Chắc phải vô vô nhà kiếm gì ăn mới được <laughs> À thì ra căn biệt thự bên kia là của các bạn nữ bên kia các bạn ơi Wow không biết cái bạn này là con Ủa? nhà ai mà giàu dữ ta Ủa? Ủa? Hello bạn Hi Ủa? Ui mấy bạn ơi hình như bạn nữ đó đang đang chào mình thì phải Ôi, trời, trời, trời chết chết chết trời tự nhiên không chào mình chi mình ngại quá ta mấy mấy mấy mấy bạn nhìn nhìn mình giùm coi nhìn thấy mình có có đẹp trai chưa nhìn thấy mình có gọn gàng không chứ ừ. tự nhiên tự nhiên không bắt chuyện bất ngờ quá mình hồi hộp á okay, ừ. ờ, chắc chắc cũng đẹp trai rồi ok à, <laughs> chào bạn nha à, mình mình mới vừa chuyển nhà tới đây à, chào bạn mình tên là phong cận Ủa, <laughs> ủa, vậy là ngôi nhà đằng sau là của bạn hả? À, à, à, đúng rồi, cái nhà này mình mới vừa thuê hơi á bạn thấy nhà mình đẹp không <laughs> à Trời ơi đất ơi trời Người gì đâu Nhìn thì mặt cũng đẹp trai sáng sủa này nọ mà ở cái nhà như cái chuồng heo <laughs> Trời ơi mắc cười quá trời ơi, Các bạn các bạn bạn nói vậy trời, ơi con gái gì đâu mà vô duyên dữ vậy trời Tự nhiên không kêu cái nhà mình gọi là giống y hệt cái chuồng heo Ồ mà đúng rồi giống cái chuồng heo thiệt các bạn ơi Nhưng mà kỳ cục quá Con gái lứa ở đâu mà vô duyên quá à. ừ. thiệt luôn á chưa gì mà tính qua chào hỏi hàng xóm mà chưa gì là thấy là con người vô duyên rồi tôi không muốn nói chuyện rồi đó thôi về phòng ngủ các bạn ơi nguyên ngày hôm nay đi kiếm nhà mệt muốn chết rồi thôi đi ngủ luôn không thèm quan tâm nữa anh hứa lại yêu em suốt làm gì có yêu quái nào Ủa, hình như cái giọng đây là giọng của ai đang karaoke thì phải Ủa, gì kỳ ta đâu để xem coi Trời ơi cái gì mà giờ này đến tận 12 giờ đêm mà, mà còn karaoke um sầm vậy trời Ủa mà tính ra mình ngủ cũng nhiều quá ha Mình ngủ đến tận buổi trưa đến tận 12 giờ đêm luôn bạn ơi Ủa <laughs> mà khoan bây giờ 12 giờ đêm mà ai còn karaoke vậy ôm ào vậy từ từ có phải nhà bên đây không ta Hình như không phải nhà bên này hay là nhà bên kia Cũng không phải luôn Vậy nhà ai vậy thấy rồi nha Thì ra là các bạn nữ vô duyên hề sáng nè các bạn ơi Trời ơi đúng thiệt là vô duyên luôn á Giờ này 12 giờ đêm mà trời tới thui rồi nè Mà vẫn còn karaoke không để cho ai ngủ nữa Mình phải qua bên nhà để mình mình mình la cho một trận mới được Anh quá trời, trời ơi ồn ào quá trời xa. quá đất luôn á Ê bạn gì ơi cuộc đời Không ơi cách xa Trời ơi cách xa cách xa Ủa? cái gì Trời ơi bạn ơi là bạn Bạn biết giờ này là mấy giờ mà còn karaoke âm sầm vậy À nhà chuồng heo nè Hello à, Nè nè tôi nói bạn nghe Nhà của tôi là nhà cho người ở chứ không phải là nhà chuồng heo nha Đừng nói gì nha xúc phạm xúc phạm nha mà tôi nói bạn nghe nè Sao tự nhiên giờ này 12 giờ đêm Tới thu rồi Mà bạn còn karaoke um sùm Vậy bạn biết là bạn karaoke vậy là phiền đến hàng xóm đúng không hả Vậy tôi karaoke trong nhà tôi Chứ tôi đâu karaoke nhà bạn đâu mà phiền Đúng không Ủa, mình... Trời cái gì đâu mà ngang ngược vậy trời Bạn ca trong nhà bạn Nhưng mà nó vang ra bên nhà hàng xóm Người ta không ngủ được hiểu không Một tí nữa người ta báo công an bắt bạn bây giờ tên không ừ. Trời đất ơi trời Có ai cấm cái bộ luật là cấm karaoke trong nhà lúc nửa đêm không Có cái luật đó không Không à. nói tôi còn hát đó thì sao Please. À, à, Con người gì đâu mà ngang ngược vậy trời ờ, Tôi nói bạn nghe nè Bây giờ mà bạn không chịu dừng hát nha Tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi, tôi đập luôn cái dàn karaoke của bạn á tin không Trời ơi đập mà chắc tôi sợ Cậu mà đập dàn karaoke của tôi Tôi mét chị tôi cho mà xem Đừng có hông Hả cái gì Mét chị à? <laughs> trời ơi mấy bạn ơi đòi mát chị kìa trời ơi lớn nhưng mà còn chơi mát chị kìa ơi nhưng mà tôi nói bạn nghe nè bạn ơi chị của bạn á cũng là con gái thôi làm gì được tôi trời ơi tôi sợ tôi sợ quá mát hộ mát hộ à, mát hộ thách tôi đúng không được rồi thách cậu đừng luôn á, thách luôn á rồi <laughs> trời ơi mát chị hội hội mấy bạn ơi mấy bạn các bạn nghĩ coi ơi một người con gái thì mình cũng không sợ mà hai người con gái thì mình cũng có gì đâu mình mình phải sợ đúng không tại mình là con trai mà ra ngoài đây ha mình mình tí nữa mình ra ngoài đây mình la mình la cho hai chị em khóc khóc luôn ôi mát chị đồ đã sai còn mày đặt mát chị à kêu chị đó hả đâu chị đâu ủa hai à, em chào chị ai ai chị ơi thay em đây ai à đâu quá ai chị ơi thay em dạ ơi đau quá mấy bạn ơi hai chị em nhà này hai chị em nhà này đúng thiệt là khó ưa mà đã hát karaoke ông sầm rồi qua nói có câu thôi mà quýnh người ta bầm con mắt luôn mấy bạn ơi còn gì nữa là khuôn mặt đẹp trai của mình <laughs> tức quá mà không được không thể nào chấp nhận và tha thứ cho hai chị em nhà này được các bạn ơi <laughs> tôi tôi sẽ trả thù tôi sẽ trả thù <laughs> bây giờ ha nếu như mà mình không thể nào quýnh lại bà chị thì thôi được <laughs> mình đã có cách lần này tôi sẽ sử dụng đến tuyệt chiêu của tôi tôi sẽ cho hai người biết thế nào là phong cận hai người dám quýnh tôi bập mắt à, à, à. <laughs> mấy bạn ơi từ nãy đến giờ mình đã đứng ở đây 3 tiếng đồng hồ rồi để làm gì mấy bạn biết không mình đã quan sát một hồi thì mình đã phát hiện một điều đó chính là bạn nữ à các bạn nữ mà vô duyên á mấy hôm qua các bạn đã đi học mất tiêu rồi còn chị của bạn ấy đã đi làm rồi cho nên đã đến lúc để mình có thể trả thù mối thù bằng mắt này rồi các bạn ơi <laughs> ừ, đây các bạn hãy nhìn trên tay mình đây các bạn biết cái này là gì không đây xin giới thiệu các bạn đây chính là mắt mèo á các bạn ơi các bạn biết mắt mèo để làm gì không mắt mèo á là khi chúng ta chạm vô chúng ta sẽ bị rất là ngứa luôn các bạn bạn hiểu không đó chạm vô là ngứa ngứa ngứa <laughs> gãi mà không bao giờ hết luôn á <laughs> bây giờ ha mình sẽ lẻn vào trong nhà sau đó mình sẽ bôi mắt mèo lên trên ghế nè lên trên giường ngủ nè bôi lên trên bàn học nữa kiểu để cho hai chị em nhà đó ngứa ngáy gọi là gãi không bao giờ hết luôn khóc suốt luôn <laughs> thôi được mình sẽ trả thù lần này tôi không có gọi là bỏ qua đâu nha à, hình như là cửa không khóa à biết ngay mà đúng thật là đảng trí wow cái nhà gì đâu mà đẹp dữ vậy ta để mình vô xem coi ui nhà giàu dữ à trời cái tivi to hơn cái nhà của mình luôn các bạn ơi cái tivi mà to bằng cái nhà của mình luôn các bạn trời bự dữ trời ơi mà bạn tính ra mình vô đây để trả thù chứ mình không có vô đây để ăn trộm ăn cắp gì hết cho nên là không được không được không được không được đi đi lung tung phải đi lên trên lầu à thì ra đây chính là khuôn mặt của bạn nữ đó sao <laughs> nhìn mặt cũng gọi là xinh xắn đáng yêu á mà sao mà vô duyên quá vậy trời nhưng mà con gái ăn lưới ở đâu mà chụp ảnh cầm súng cái kiểu nhìn ghê quá vậy ôi nhìn có vẻ hung dữ bạn ơi không biết mình có nên đụng đến bạn nữ này không ta nhiều khi bạn nữ ấy biết là mình chát mắt mèo xong bạn ấy quýnh mình luôn sao ta mình cũng hơi sợ sợ nha ờ nhưng mà thôi chắc không sao đâu để mình lên trên lầu coi bây giờ mình sẽ lên trên lầu mình bôi mắt mèo lên trên giường của bạn đó nha bạn nha ờ, ủa gì đây à nhà bạn ấy có nuôi một con mèo ôi <coughs> trời cái mặt con mèo gì đâu mà nhìn nó ngáo dữ vậy à trời <laughs> ôi một con mèo màu cam trời ơi đúng thiệt ha chủ nào tớ đấy con mèo này nhìn cái mặt của nó ngáo ơi là ngáo luôn các bạn ơi <laughs> ơi ơi mèo con ơi ngoan nè ngoan nè đi ra chỗ khác để cho anh vô anh chét mắt mèo lên trên giường của của của của, của cái, cái cái bà chị vô duyên đó nha ok nè ngoan nè đi ra chỗ khác nè ngoan nè ngoan nè ai ai trời cái con mèo này ai trời đâu a à? đâu à, a mèo này cái chỗ khác <laughs> À, à, trời ơi mấy bạn ơi con mèo này nó cào mình mấy bạn ơi Thiệt luôn á Đúng là chủ nào tớ đấy Đúng là chủ đã hung dữ Thì con mèo cũng hung dữ theo bạn ơi Nó cào mình <laughs> Trời ơi là trời Bị đấm đau mắt rồi Bây giờ còn bị cào nữa Còn gì là khuôn mặt đẹp trai của mình nữa à, Đúng thật là không thể trả thù là không được mà bạn ơi <laughs> Tôi khổ quá mà Thôi được Đã đến mức này Thì mình đành phải dùng chiêu thức trả thù Gọi là gọi là gọi là ghê gớm nhất kinh khủng nhất ừ, ừ, ừ, tôi tôi sẽ không bao giờ tha cho cho chị em nhà này đâu tức quá mà con mèo đáng ghét ok các bạn ơi mình lại tiếp tục nghĩ ra thêm một cái cách mới để trả thù cái con bé đáng ghét này rồi các bạn ạ à. đây mình sẽ cho bạn xem nha ở đây mình đã chuẩn bị cho mình một cái hộp quà một quả TNT thêm cả đá đỏ và cần gạt nữa bạn ơi mấy bạn biết mấy cái này để làm cái gì không ừ. đây mình sẽ cho bạn xem nha đầu tiên nè mình sẽ mở cái hộp quà ra sau đó mình sẽ bỏ cái quả TNT vào bên trong ừ, rồi ok để ngụy trang các bạn ơi bây giờ mình sẽ đem vào bên nhà nè mình để trước nhà và sau đó mình sẽ nối dây đá đỏ về nhà mình để làm gì các bạn mình sẽ để một cái cần gạt ở bên đó và khi mà mình chỉ cần gạt cái cần gạt một cái thì ngay lập tức cái hộp quà này nó sẽ nổ và banh cái nhà luôn à và như vậy thì sẽ không còn cái dàn karaoke để cho con bé đáng ghét đó có thể hát được nữa bạn ơi à, không thể làm phiền hàng xóm được nữa ok rồi bây giờ thì mình sẽ nói dây điện về nhà mình nha bạn nha nói dây điện nè hmm, kiểu này ha là thế nào cũng sẽ phải khóc lóc qua xin lỗi mình cho mà coi ok ok bây giờ mình sẽ nói qua bên đây đây đây có cái có cái bãi cỏ đây nè mình sẽ nói đằng sau này nè à, rồi ok sau đó mình sẽ núp ở đây mình núp ở đây nha bạn nha ok sau đó mình để con gạt vô rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần gạt cần gạt nữa là xong rồi Lạ là là hôm nay đi chơi vui có ta, lạ là Ủa gì đây? Ủa quà ai tặng mình mà đẹp dữ vậy? Ôi dễ thương dễ sợ luôn à Đặt trước cửa nhà mình luôn Ôi ngại hết sức luôn à Ủa mà khoan Tự nhiên có món quà đặt trước cửa nhà mình uhm, Ai vậy ta? Không lẽ rồi là do cái tên nhà như chuồng heo tặng mình chắc luôn làm lỗi với mình nè tặng quà xin lỗi chứ gì nghĩ sao vậy tặng món quà nè tôi hết giận mà còn mơ trả quà luôn nè không thèm hi si Bây giờ mình chỉ cần gạt cái cần gạt này một phát Thì ba hai một là nổ banh cái nhà luôn <laughs> Ok, hãy xem ta đây con bé đáng ghét kia một hai độ à cái cái cái nhà của tôi oh, ủa chuyện gì vừa xảy ra vậy à, trời ơi chết tôi ủa sao cái nhà bên kia không bị gì mà cái nhà của mình bị nổ là sao trời ơi cái gì vậy rồi xong tôi luôn kiểu này là tôi phải đền tiền nhà cho bà chủ trời ơi mới ở được có ngày mà nổ bánh luôn cái nhà luôn trời ơi cái gì vậy à, à, à ông trời ơi sao mà tôi xui quá vậy Hello team, hello team